Hello, em Huyền Anh xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo trên kênh của em. Thì trước khi đến với nội dung video ngày hôm nay, em cũng xin cảm ơn mọi người rất là nhiều vì trong suốt thời gian qua đã ủng hộ kênh của em. Mọi người đang xem video thì hãy cho em một like, một đăng ký cũng như là một comment để ủng hộ kênh của em hơn nữa thì sẽ không để anh chị em phải chờ đợi quá lâu Bây giờ em sẽ tiếp tục vào nội dung chính của video Thì trong suốt thời gian qua đã có rất là nhiều anh chị em hỏi em câu hỏi là có phải các website đang theo dõi tài khoản của anh chị em hay không Thì bây giờ em sẽ giải đáp những thắc mắc của mọi người Và những anh chị em có những câu hỏi nào muốn ờ, hỏi em mà em chưa trả lời thì mọi người có thể nhắn tin trực tiếp cho em Thì mọi người hãy cùng chờ đón đến cuối video em sẽ hướng dẫn mọi người dấu hiệu sắp bẻ cầu là như thế nào nhé ok thì bây giờ câu hỏi đầu tiên mà anh chị em hay hỏi em đó là không biết tài khoản của anh chị em có bị nhà cái soi hay không mà anh thua thế chị thua thế và anh thắng bao nhiêu họ cũng biết thì với cái câu hỏi như thế này thì em xin trả lời là 50 50 nha vì nó còn phụ thuộc vào cách mọi người chơi như thế nào và mọi người biết cách giữ cho mình một cái tài khoản sạch hay không có những người chơi thì không bị theo dõi mà có những anh chị em chơi thì các website người ta hoàn toàn không để ý đến thì đương nhiên đó là còn tùy thuộc vào trang mọi người chơi như thế nào và em đang nói đến là các trang chơi uy tín và các cái sàn chơi lớn lâu năm còn các cái sàn ma trang cỏ thì em không bàn tới nha vậy thì làm sao để hạn chế bị soi thì vấn đề đầu tiên mà em luôn nhắc mọi người khi tham gia đó là cái thiết bị của đường truyền mạng và thứ ba là xóa được cái mạng ẩn ở tài khoản của anh chị em nghe thì có vẻ là không liên quan lắm nhưng nó rất là cần thiết và là bước đầu cần xử lý ngay từ khi mà mọi người tham gia nha vì em xin nhấn xin nhấn mạnh rằng đây là những cái điều rất là cần thiết và cực kỳ quan trọng nha mọi người mọi người hãy ghi nhớ và lưu ý cho em vậy thì nó quan trọng như thế nào mọi người hãy cùng xem tiếp video của em nhé thì đầu tiên về mặt lý thuyết là cần phải tránh về việc trùng IP và trùng lập bị khi mình tham gia đây là lý thuyết có thể một vài anh chị em đã nắm được thì mọi người vẫn tiếp tục xem tiếp video của mình để thêm là mình có thiếu sót gì hay không và bên cạnh đó vẫn là còn rất là nhiều anh chị em không biết đến nó và nghĩ đơn giản thì mọi người hãy nghe đến cuối video của em để tránh được những cái điều cần thiết để không bị nhà cái soi nha thì đầu tiên là cái thiết bị mà IP đó là một cái điều mà em luôn nhắc anh chị em phải sử dụng máy tính điện thoại chính chủ và wifi chính chủ cá nhân của mình để khi tham gia và tránh việc uh, sử dụng wifi nhà hàng xóm nơi công cộng quán cà phê quán net như là các cái app wifi chùa để kết nối xung quanh việc này là cấm để đảm bảo được một cái nick ờ, cho thật sạch thì mọi người phải nhớ những điều này nhé và nếu không có wifi chính chủ ở nhà các bạn thì anh chị em không nên sử dụng những cái thiết bị ờ, wifi khác mà chúng ta hãy nên sử dụng 4G, 5G và cần lưu ý kiểm tra về tốc độ mạng và hãy lưu ý là đôi khi các nhà mạng nó cũng chặn kết nối của một số website nên ờ, đôi khi anh chị em sẽ không thể nào mà truy cập được và thế là do mình ờ, đang sử dụng 3G, 4G nên là bị các nhà mạng chặn nên là mọi người hãy cân nhắc nha cái này mọi người có thể liên hệ với em em sẽ hướng dẫn mọi người là được và tiếp theo mọi người không nên đăng ký nhiều hơn hai tài khoản cùng một nó website để tránh việc trùng IP và thiết bị em thấy khá là nhiều anh chị em tìm đến thì phải mất nó. Ờ, 50% anh chị em đang mắc phải cái tình trạng này và tuyệt đối không được sử dụng, không được đăng nhập trên một thiết bị của người khác và cũng không đăng nhập hay đăng ký tài khoản cho một người khác vào thiết bị của mình. Còn một điều nữa, mọi người luôn nhớ cho em là không được fake IP và không được sử dụng các ứng dụng VI, VMN ảo à, khi tham gia. Em thấy rất là có nhiều anh chị em hay sử dụng cái phần mềm à, một vụ bốn để truy cập mấy cái trang đen ấy thì mọi người lưu ý giúp em rằng khi chúng ta tham gia chơi game chúng ta tuyệt đối không nên sử dụng những cái phần mềm đó nha và đây chỉ là những cái bước đầu tiên mọi người cần xử lý thôi ạ nhưng mọi người có thấy nhiều không ạ và mọi người hãy xem lại xem mình có dính phải một trong những cái điều trên hay không và khi mà dính rồi thì chắc chắn nick của anh chị em không còn là một tài khoản sạch nữa nha mà đã không sạch thì sẽ nằm vào tầm ngắm của bộ phận theo dõi của các website đó là một điều rất thông thường rồi phải không ạ và điều thứ hai mà em muốn ờ, nói trong video này đó chính là hành vi tham gia khi mọi người tham gia mọi người hãy lưu lưu ý và tránh những cái hành vi như là tham gia nhóm nha dựa theo những cái phần trên mà em nói thì mọi người không tuyệt đối không nên tụm năm tụm ba để ngồi tham gia vì khi đó chúng ta đang sử dụng chung một cái đường truyền để chúng ta chơi rồi đó và tham gia theo nhóm ở đây còn có nghĩa là không được đặt giống nhau không được đặt đối đầu và cũng có nghĩa là không được đặt chéo thì tất nhiên là tuyệt đối không được tham gia theo nhóm kéo và nhóm hô là một cái vấn đề cần lưu ý nữa là lãi suất kép lợi nhuận kép là thì em thấy rất là nhiều anh chị em trước đây đã được em giúp đỡ thì đều biết lý do tại sao mình cần tránh đầu tư theo lãi suất kép rồi nhưng mà tuy nhiên theo thời gian thì hạn à, trong một video nó cũng không được dài nên mọi người hãy chờ đón những video tiếp theo của em để được à, hiểu kỹ hơn hoặc là muốn đầu tư theo một cách an toàn thì mọi người hãy nhắn tin trực tiếp cho em em mong là mọi người hãy lưu tâm đến những cái vấn đề và nền tảng nhỏ vì khi mà chúng ta càng lưu tâm đến cái nền vấn đề nhỏ nó sẽ là một cái chìa khóa để chúng ta thành công hơn cái cả là ở trong cuộc sống đời thường cũng như trong đời tư mọi người cũng nên áp dụng như vậy nhé thì cũng hơi lan man một chút nhưng bây giờ mọi người à, có thể cùng em đi vào nhận biết dấu hiệu sắp bẻ cầu là như thế nào nhá thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người dấu hiệu sắp bẻ cầu là như thế nào và em cũng không khuyến khích mọi người bẻ cầu nha nhưng để có thể giao dịch tốt thì mọi người hãy luôn ghi nhớ cho em những cái dấu hiệu bẻ cầu thì hôm nay em sẽ giúp mọi người nhận biết được dấu hiệu là nào để chúng ta có thể nhận biết chúng ta có thể lựa chọn bẻ cầu để uh, áp dụng vào cái trò chơi của mình thì dấu hiệu đầu tiên là thế bằng chân thì chúng ta khi mà tham gia chơi thì mọi người cần quan sát lịch sử của cái ờ, bảng kết quả khi có ừ. một ờ, cột nào đó nó đang có dấu hiệu tương tự một cột nào đó đã xảy ra trước đây thì ờ, chúng ta mới có thể chọn phương pháp bẻ cầu hoặc là khi mà kết thúc cái cầu cái đường cầu cơ bản như là đường cầu 12 11 122 123 hoặc là 321 thì chúng ta hãy nên chọn cái phương pháp bẻ cầu. Mọi người có thể quan sát ở trên hình chúng ta có thể thấy đây là một thế bằng chân là như thế nào nào và thì có nghĩa là lịch sử của nó đã từng như vậy ví dụ như ở đây con chuột đang chỉ nó đang chỉ ở đây em sẽ gọi đơn giản cho mọi người dễ hiểu là à, lẽ là đó chẵn là xanh nha để cho mọi người dễ hiểu thì ở đây như mọi người thấy nhá lẽ nó dừng ở tay thứ tư cho đến à, tay thứ tư tiếp theo nó cũng đang dừng lại thì ờ, chúng ta sẽ gọi là thế bằng chân và tiếp theo chúng ta có thể thấy lẽ nó đang dừng ở tay thứ ba và điểm tiếp theo cũng dừng ở tay thứ ba thì đây cũng là một ví dụ điển hình để mọi người có thể nhận biết một cách dễ dàng và áp dụng phương pháp bẻ cầu nha ok thì um, em chỉ nói sơ qua về cái uh, phương pháp bẻ cầu để mọi người có thể hiểu thì với nội dung video hôm nay cũng đã dài rồi nếu mà mọi người hiểu muốn hiểu thêm về các cái phương pháp khác nhau thì hãy ờ, nhắn tin liên hệ trực tiếp cho em vì ở trên ờ, này cũng vì một số yếu tố nên là em cũng không thể nói cụ thể hơn hoặc là sâu ra các cái câu kèo được cái ờ, nó sẽ bị đánh bản quyền nên là mọi người có gì không hiểu mọi người cứ nhắn tin liên hệ qua cho em ok thì em cũng xin phép dừng lại video ở đây cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi kênh của em mọi người đầu tư thành công hơn nữa ở bộ môn này và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau